chuẩn họng bò nha anh em chuẩn họng bò luôn đấy cành là quá đẹp rồi Đấy rất là to họng bê bò tuyệt vời họng bò đó với đội họng bò đó với đội ngày 22 à, tháng 2 2017